rất lâu rồi cho anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có như những gì được sắp đặt trang người trắng đốt thể mở đi từng màu buồn buồn nắng à ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh biết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thềm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một tình lý đã muôn thuở yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu vì đơn giản mặt cứng rắn mình không hiểu lắm những yêu thương trôi qua trong em là thật nhiều không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rồi vội yêu cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt cảm xúc bỗng như chất lặng lúc tới ghé nhắn anh rằng những búa rồi cũng qua nhanh cùng theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một buổi chiều mưa vàng Và vừa rồi chính là thu cuối acoustic cover bởi câu lạc bộ SGC. Chúng mình mong rằng các bạn đã có thể cảm nhận được không khí và tinh thần mùa thu mà ca khúc cũng như chúng mình muốn truyền tải. Nếu các bạn thấy sản phẩm này của chúng mình thật đáng yêu thì hãy nhiệt tình react và share để mọi người có thể thưởng thức và có chung cảm xúc với bạn nhé.